Vâng, xin chào các bạn. Dị ứng là một vấn đề mà chúng ta rất nhiều người cũng hay mắc phải. Có thể là dị ứng thời tiết, có thể dị ứng do ăn tất cả các loại hải sản hay cua đồng hay tất cả những cái thành phần mà nhiều đạo có thể gây ra. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái giải pháp mà hiện nay ở trên cộng đồng mạng xã hội đang nói rất nhiều, đó là limit lượng tử thì với bệnh à, mà bị dị ứng thì limbic lượng tử sẽ hỗ trợ kiểu gì tại sao nó có thể hỗ trợ được về vấn đề này như các bạn đã biết thì thường thường chúng ta nếu như về vấn đề bệnh tật giả sử như dị ứng thì với dị ứng thời tiết là tôi thường chia sẻ cho các à, học trò là hãy dùng cái à, cái, cái vỏ cây lúc nát sao vàng hạ thổ sắc bóng thì ờ, cái cái bệnh về dị ứng thời tiết có thể mất hết hẳn đó là đi về tận gốc đó. thế nhưng có những người không thể hết bởi vì họ có những dấu ấn về bệnh tật và dấu ấn bệnh tật này thì buộc phải xóa cảm xúc xấu trong quá khứ đó nên là với những căn bệnh chúng ta phải biết được tận gốc và là với limbic lượng tử thì nó sẽ đi được tổng thể kể cả từ dưỡng chất cho đến những cái cảm xúc xấu trong quá khứ bởi vì vậy tôi đã có những video chia sẻ về limit lượng tử nó có thể là một công cụ của NLP chứ không phải đơn thuần chỉ là những dưỡng chất đi vào trong cơ thể chúng ta giống như chúng ta uống thuốc mà thôi thì cái limit lượng tử là một những giải pháp mà cứu cánh cho con người chúng ta hiện nay bởi vì nó là giải pháp tổng thể hiểu được bản chất của gốc của nhiều căn bệnh đang hình thành mà chúng ta đang vô phương cứu chữa thì nó không chữa bệnh nhưng nó đi vào giải quyết được những cái gốc để cân bằng trong cơ thể chúng ta giúp chúng ta thoát khỏi những căn bệnh đó và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phần chia sẻ của tôi về căn bệnh dị ứng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn kể cả kinh nghiệm nó về kinh nghiệm chữa dị ứng thì đối với dị ứng nếu như chúng ta mà có những uh, ai đó mà đã từng học NLP thì biết rằng có những căn bệnh nó đến từ dấu ấn cảm xúc thì lúc này chúng ta hãy xóa dấu ấn qua thông qua dòng thời gian chúng ta xóa dấu ấn nó đi và lúc này chúng ta sẽ cài đặt thay lại trong suy nghĩ uh, cảm xúc của chúng ta để bệnh tật nó không hình thành thì đối với thằng lượng tử limbic thì nó ờ, rất đơn giản là khi chúng ta ứng dụng thì chúng ta chỉ cần trở thành uh, một thành viên của của họ đó một thành viên của họ và chúng ta sẽ ứng dụng và là và cái gói chăm sóc sức khỏe của họ đó lúc này chúng ta sẽ mở ra và chúng ta biết được cái phần dị ứng nằm ở phần thứ ba lúc này chúng ta sẽ bấm vào thư viện của nó và xem xem thành phần tăng cường của dị ứng cần bổ sung dưỡng chất gì thì chúng ta tích vào tích vào lúc này thì chúng ta thấy những axit amin biểu hiện ở đây hay là bạch hoa xà thịt thảo hay là hóa chất hay là enzyme hay là những tinh dầu cần lấy vào thì chúng ta đều phải tích vào cái mũi tên bên phải này giả sử đối với khả năng về các cái loại vi ờ, lượng đồng căn để ờ, hỗ trợ trong cái phần giải quyết dị ứng thì chúng ta bấm vào góc này và lúc này chúng ta sẽ cần xem là à, cơ thể chúng ta cần những cái thành phần nào đưa vào thì chúng ta sẽ tích vào các cái ô dấu xanh này đó và thường ngày nếu như chúng ta cài cài đặt lần đầu tiên thì chúng ta tích vào 70 phần lên đó và đó là những cái thành phần mà đi vào trong à, trong cơ thể chúng ta ở đây có thể có đến 800 thành phần đó 800 thành phần trên 800 thành phần các loại thì chúng ta có thể chỉ ứng dụng khoảng độ vài chục đó vài chục năm bảy chục là các thành phần và các cái uh, ứng dụng đi vào cơ thể vì sao tôi gọi là ứng dụng bởi vì ở đây ấy, nó có liên quan đến vấn đề các cái kinh lạc trên cơ thể đó là vấn đề châm cứu và chúng ta bấm vào đây thì những cái thành phần nào điểm châm cứu nào đó, thì nó sẽ tích ở đây nếu mà cái, cái phần nào tắc nghẽn có thể nhiều phần trăm đó, thì nó ghi 70 phần trăm trở lên thì chúng ta tích vào hoặc là có vấn đề tắc nghẽn về luân xa thì chúng ta, ta bấm vào phần luân xa thì nó thể hiện ở đây chúng ta sẽ bấm vào những cũng là 70 với những lần đầu vì sao ờ, mà nó có thể giúp được điều này thì chúng ta sẽ vào với cái trang của Limbic Art à, hoặc đến các cái buổi Zoom của cộng đồng à, sống à, khỏe của tôi hội sống khỏe như thời trẻ trên à, Facebook hoặc là các buổi chủ nhật các ờ, buổi chủ nhật trong fanpage của tôi thì các bạn sẽ biết được ừ, các bạn hãy vào fanpage đặng ngọc phương cặp xả để được tham gia cộng đồng của tôi hiểu được cái giá trị của limbic art và các bạn sẽ trở thành thành viên ở đó và các bạn sẽ được chăm sóc sức khỏe bằng những gói của lượng tử limbic và đây là một những sản phẩm tiên tiến của có thể gọi là sản phẩm thông minh của loài người trong tương lai có thể thời điểm này chúng ta cập nhật thì chúng ta thấy nó hơi vi diệu và thấy nó hơi khác lạ à, khác biệt và chúng ta cảm nhận như nó đang là một cái uh, bộ phim khoa học viễn tưởng đó. nhưng thực tế thì nó cũng giống như cái điện thoại thông minh của các bạn à, mà các bạn uh, đang uh, gọi Zalo Facebook đó mà nhìn thấy nhau đó nhưng uh, cách đây 20 năm thì các bạn cho rằng đó là khoa học viễn tưởng mà thôi thế nhưng hiện nay thì các bạn đã ứng dụng rất rõ ràng và để trước khi các bạn cài những cái thành phần à, mà nó đi vào đúng căn bệnh dị ứng này thì các bạn hãy thông qua cái gói xuất infobook vì sao chúng ta phải sử dụng cái xuất infobook này vâng xin thưa tất cả những cảm xúc trong quá khứ chúng ta đều tạo ra dấu ấn và dấu ấn ở trong cảm xúc thì nó sẽ làm cho chúng ta sẽ làm cho chúng ta tạo thành một cái dấu ấn và nếu như chúng ta không xóa dấu ấn đó thì nhiều căn bệnh nó hình thành từ dấu ấn đó, từ những cảm xúc xấu trong quá khứ nó sẽ không bao giờ chữa được triệt để và tôi đã nghiên cứu thành công về vấn đề những cảm xúc xấu trong quá khứ tạo ra bệnh tật thì hầu hết tất cả bệnh tật chúng ta đều phải có dấu ấn trong quá khứ và lúc này chúng ta cần xóa dấu ấn này thế nhưng gần đây thì vô tình tôi cũng lại cập nhật được limbic động tử nó đưa ra một giải pháp bằng công cụ của công nghệ các bạn nhá nó không phải là chiều tượng như thôi miên trị liệu hay NLP dẫn trên dòng thời gian đi về quá khứ mà chúng ta hãy được trực tiếp chúng ta sẽ được trực tiếp là dùng công cụ của lượng tử đó là những công cụ của khoa học đó, khoa học tương lai và chúng ta sẽ ứng dụng nó bằng cách chúng ta cập nhật đó, cập nhật cái gói search infobook nghĩa là xóa cảm xúc xấu trong quá khứ và nếu như chúng ta ấn vào thì những trường hợp mà chúng ta biết được cảm xúc xấu của chúng ta thì chúng ta hãy tích nó vào và đưa những cảm xúc xấu đó để chúng ta xóa ở đây có 12 cung cảm xúc nếu như chúng ta có những biết được là chúng ta có dấu ấn gì đó thì chúng ta tích trực tiếp vào trong trường hợp chúng ta không biết là những dấu ấn đó nó nằm ở đâu thì chúng ta hãy đặt vào khu vực ưu tiên nghĩa là hãy để cho limbic đó, công cụ của họ tự động quét trên cơ thể chúng ta thông qua giọng nói và điều này nó sẽ tích được những cái vùng nào ưu tiên cần phải giải quyết trong tiềm thức trước nó sẽ xóa dấu ấn đó lúc này các bạn hãy cứ thả lỏng và để cho uh, limbic tự tự quét và nó ưu tiên vùng nào nó sẽ xóa cảm xúc của vùng đó sau khi xóa cảm xúc xấu xong thì các bạn hãy ứng dụng về cái gói dị ứng lúc này nó sẽ giải quyết tận gốc giống như tôi đã chia sẻ cho các bạn và các bạn sẽ được giải quyết được những căn bệnh đó cụ thể bởi vì nó vừa giải quyết được trong tâm thức nghĩa là dấu ấn trong quá khứ đồng thời nó cũng là công cụ ờ, đưa dưỡng chất đó, đưa những thông tin dưỡng chất ở cấp độ lượng tử vào trong cơ thể chúng ta thì ở cấp độ lượng tử xin thưa các bạn là nó cực kỳ siêu mịn hạt lượng tử nó bé so với con virus bằng tỷ lệ con virus với người chúng ta mà con virus chúng ta có tìm nhìn thấy đâu nên hạt lượng tử thì có tăng kích cỡ lên tỷ lần chúng ta vẫn chưa nhìn thấy bởi vì lúc đấy nó mới to bằng con virus mà thôi thì cái thông tin dưỡng chất như vậy đó, và nó đi vào trong cơ thể chúng ta nó sẽ thay đổi cơ thể chúng ta và chúng ta chỉ cần cảm nhận rằng ở ờ, cơ thể chúng tôi có sự thay đổi rất rõ rệt đây là cái điều vi diệu nhất và chúng ta sẽ được chăm sóc đó, từ cấp độ uh, lượng tử và thay thế uh, cho những cái việc mà chúng ta đang phải sử dụng và điều này chúng ta chỉ cảm nhận rằng nó đang thay đổi ngoạn mục trên cơ thể chúng ta mà thôi và để hiểu thêm về limbic lượng tử chăm sóc sức khỏe hay chăm sóc con người thì các bạn hãy đến với fanpage của tôi vào các buổi tối chủ nhật hoặc cộng đồng của tôi đó là cộng đồng hội sống khỏe như thời trẻ xin hẹn gặp các bạn ở đó và ở các video tiếp theo xin cảm ơn các bạn